và chiếc điện thoại này là một trong những chiếc điện thoại đẳng cấp nhất hiện nay khi chúng ta đã nghe được âm thanh của chiếc điện thoại Beto chính hãng này rồi thì rất là thích và nghe lại âm thanh khác sẽ không cảm giác sướng bằng của Beto chính hãng nha đồ cao cấp đồ chính hãng bao giờ cũng vậy không những sản phẩm chất lượng đỉnh cao mà những cái đi kèm như là hộp giấy những cái chi tiết để mà hỗ trợ cho sản phẩm này cũng phải là đẳng cấp cao cấp Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân xin phép được giới thiệu đến với tất cả quý khách một siêu phẩm điện thoại. Vâng, đây là một siêu phẩm điện thoại VIRTU và là chiếc điện thoại VIRTU gì? Xin mời camera đi cận cảnh dùm anh nha. Wow, đây là một chiếc điện thoại VIRTU cảm ứng. Chiếc điện thoại này hiện tại đang hot nhất hiện nay và chiếc điện thoại này là một trong những chiếc điện thoại đẳng cấp nhất hiện nay và nó rất là tuyệt vời đây là chiếc điện thoại V2 Active à, Big Gold điểm vàng chính hãng của hãng V2 một trong những hãng điện thoại đình đám nhất về độ sang trọng xa hoa và lộng lẫy đây camera ơi đi chi tiết giùm anh bộ nhớ của chiếc điện thoại này là 128 g và giới thiệu về điện thoại ATP đây là chiếc điện thoại nè kiểu máy ATP phiên bản 8.1 nguyên phần màn hình này là phần Sophia nguyên khối phần đây phía sau này là tất cả phần da này là da B của hãng và tất cả phần vàng này là phần vàng 18 AU750 của hãng Virtu và Kỳ Lan sẽ hướng dẫn cách cách sử dụng nha ở chính diện điện thoại chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện như thế này và bên hông sẽ có một cái nút ruby là bằng đá ruby nè và phía dưới đây là nút công tắc nguồn nút nguồn thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào đây mẹo này nhấn nút nguồn trong 10 giây để tắt điện thoại và tiếp tục nhấn nút ví dụ như muốn tắt luôn không cần nhấn vào chữ tắt nguồn thì chúng ta giữ khoảng cửa 10 giây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 điện thoại sẽ tự tắt và cổng sạc này là cổng sạc Tây C cổng sạc mới nhất hiện nay mà cổng sạc này là cổng sạc thông dụng quốc tế rồi sắp tới là hầu như tất cả thiết bị đều sử dụng sử dụng cổng sạc Tây C này để mà tiện cho việc à, sạc pin cho tất cả những thiết bị điện tử rồi sau khi tắt nguồn thì kỹ năng xin phép được khởi động lại nhấn vào bên nút nguồn này giữ tầm 3 giây điện thoại rung lên và hiện lên biểu tượng của Vtu. chiếc điện thoại này sử dụng hệ điều hành Android và bên hông thì có hai nút này là nút âm lượng lớn nhỏ và hiện tại ngoài thị trường thì có rất nhiều chiếc điện thoại Vtu họ hai vàng đây là chiếc điện thoại Vtu nguyên hãng chính hãng nguyên bản new 100% mới 100% nhập trực tiếp từ hãng từ đơn vị Kỳ Lăng Luxury và cách lấy sim tháo sim chiếc điện thoại này vô cùng độc đáo thay vì một chiếc điện thoại Samsung thay vì một chiếc điện thoại iPhone thì chúng ta phải dùng cây chọt sim để chọt vào thì đối với dòng điện thoại ATB này chúng ta chỉ việc là ở sau lưng này nó có ba cái ba cái g này nè mình sẽ chọn g giữa và ví dụ như kỳ lân muốn mở cái nắp bên của chữ V2 này thì kỳ lân chỉ việc là gạt nhắn đẩy qua hướng bên kia tức là hướng đối xứng đó, là sẽ bung này ra và nếu kỳ lân muốn mở cái nắp này thì cây lan sẽ gạt nhắn vô cái hướng cái cục này nè nhắn ngược lại là hướng đối xứng lại sẽ bung ra hai cánh như vậy rất là dễ thương và bên trong có hai cái một bên là sim 1 một bên là sim 2 và đóng lại thì chỉ việc là ở đây có cái g nè ở đây có cái g ở bên đây có g và trong này là cái à, đây đây là thông số nè modern attribute IME1, IME2 rồi ở đây nó có hai cái ngàm mình nhấn vào khi có rớp là xong nhấn vào rớp là xong kêu tập tập đồ hẳn phải như vậy rồi nút này là cái nút gì chắc chắn rằng các sẽ thắc mắc nút là nút gì đúng không cái nút ruby nè xin lắp đặt VTuLite dưới My VTu để kích hoạt VTu lúc này hiện tại mình cũng ít dùng đến nên kỳ lân cũng không đi sâu vào nha một cái điều đặc biệt rất hay mà kỳ lân rất thú vị là ở trên biểu tượng màn hình sẽ có cái lô cái cái uh, biểu tượng của cái đồng hồ ở hình tròn rất dễ thương một cái chữ V tu rồi bây giờ cái điều mà Kỳ Lăng thích nhất và không phải Kỳ Lăng mà tất cả quý khách hàng tất cả quý khách đều thích đó chính là âm thanh khi chúng ta đã nghe được âm thanh của chiếc điện thoại Betu chính hãng này rồi thì rất là thích và nghe lại âm thanh khác sẽ không cảm giác sướng bằng của Betu chính hãng nha trong rồi thử chị Lan gọi thêm một cái nha à, 0901 247 247 à, chiếc điện thoại có hai sim và hai sim đều là Vinaphone tùy vào Mobi Viettel Vinaphone gì thì à, hai mạng gì ở Việt Nam có hay là quốc tế có tại vì chiếc điện thoại này là bản quốc tế nên là chúng ta có thể dùng sim quốc tế tất cả sim đều được và chúng ta hãy gọi ở đây khách hàng lưu sẵn tên đây là chiếc điện thoại new mới vừa ti khách từ ti và khách hàng lưu tên luôn chị Lăng Quê Tu rồi chị Lan sẽ gọi lại nha chị Lan sẽ gọi lại đây alo alo alo alo alo alo alo alo alo alo alo alo một hai ba âm thanh tuyệt vời và khi khách hàng mua chiếc điện thoại Vertu ATP Mid Gold điểm vàng chính hãng tại Kỳ Lăng Luxury thì có đặt thêm hai cái bao da chính hãng luôn bao da cũng vậy một cái màu nâu một cái màu đen thì bao da chính hãng cũng vậy cũng có thẻ Vertu thẻ chính hãng và cả hai đều là bao da chính hãng khách hàng không chịu xài bao da ngoài đây hai cái đều có thẻ chính hãng Đồ cao cấp, đồ chính hãng bao giờ cũng vậy Không những sản phẩm chất lượng đỉnh cao mà những cái đi kèm như là hộp, giấy những cái chi tiết để mà hỗ trợ cho sản phẩm này cũng phải là đẳng cấp cao cấp và sau khi chúng ta rờ sản phẩm chính hãng rờ cái da tôi cảm giác rất là thích so với những cái da bình thường ở ngoài khác rờ rất là mềm mại và rất là là là phê ở bên trong cái cái, bọc này để mà giữ chống form biến dạng form cho sản phẩm cũng làm rất là tỉ mỉ xốp xong rồi giấy rồi dán keo rất là những đây là những chi tiết hãng thường làm rồi bên trong cũng phải có miếng giấy lót để mà chống làm hư da và đặc biệt bao da màu đen này thì ở bên ngoài là da b hãng rồi bên trong là da switch của hãng luôn và bên trong này lót dây rất nhung rất là dày để mà bảo vệ điện thoại không bị trầy xước này là dạng ví cầm tay bên này bỏ được uh, thẻ căn cước công dân và tiền bên này bỏ điện thoại đối với màu nâu này cũng vậy à, bên trong là da xì quýt và rất là mềm mại khách hàng mua hai bao da để mà sơ cua khi mà mình thích thì mình dùng bao da này không thích dùng bao da kia để mình thay đổi phong cách rồi bây giờ mình đi chi tiết vào bên trong phụ kiện gồm những gì đây là những cái chi tiết mà những cái máy hàng thường có nè đây những máy mới lột những cái siêu này ra nè cú sạc này nhỏ nhưng mà là sạc nhanh có 3 dòng nha 5V 3A 9V 2A 12V 1,5A và củ sạc này to rất là hầm hố của hãng nè à, đây là một dòng là 5V 3A một dòng là 9V 2,66A một dòng là 12V 2A sạc cũng rất là nhanh siêu nhanh luôn hãng họ rất là kỹ mỗi mỗi sản phẩm mỗi chi tiết những phụ kiện đều có những cái túi nhung như vậy để mà mà đựng đây là cọng dây sạc của chính hãng, cọng dây đầu cổng tay C. Rồi bên trong này thì có sách vở và thẻ chính hãng bên trong này. Đây là thẻ của máy điện thoại. Đây là thẻ chính hãng của máy. Và kèm theo là một cái khăn để lau máy điện thoại. Khăn vơ tu. sau đó đây là cái ngăn để mà đựng điện thoại nè cái điện thoại này khách hàng mới vừa ti luôn nha đó, vừa khích cái điện thoại luôn